À, sau cái trận đấu giữa Chelsea và Wolverhampton lúc 9 giờ ấy sẽ là trận đấu giữa 23 giờ 30, trận đấu giữa Brighton và Tottenham. Trận đấu này thì mình cũng đã lên cho anh em rồi. Anh em nào mà trận đấu này chưa biết đi kèo nào cũng như là chưa biết nằm đội nào thì anh em có thể ờ, xem lại video của mình nhá. Để anh em chúng ta có thể tham khảo cũng như là chọn được những cái mã mà anh em thích nhất để anh em có thể đầu tư trong buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt rằng là Ngày hôm qua, ngày hôm qua cũng rất rực rỡ đối với anh em trong nhóm của mình. Ngày hôm qua thì ở trong nhóm của mình à, vào à, những cái trận đấu vào lúc 11 ờ, giờ 30 nhá. Đúng không? 1 giờ 30 trận đấu ở cái giải Bundesliga, trận đấu giữa Werder Bremen và Hoffenheim. Trận đấu đấy thì anh em chúng tôi ở trong nhóm cũng đã hút full ba cái mã kèo mà anh em uh, chúng tôi đã lên các bet thủ đã lên cho anh em huynh đệ ở trong nhóm chơi anh em nhá. Đây, trận đấu giữa Werder Bremen. Trận đấu này thì uh, những anh em bet thủ ở trong nhóm của mình có lên cho anh em đấy là Werder Bremen được chấp 0.5 cũng như là cái xỉu góc 10 và cái tài thể là 4.5. À, ờ, nếu như anh em ờ, ngày hôm qua mà có đầu tư trận đấu này thì em cũng biết rồi đúng không? Werder Bremen thắng Hoffenheim với tỷ số là 2-1. À, tổng góc là 6 quả cũng như là thẻ phạt là 6 cái thẻ phạt. Đấy, nên là anh em chúng ta cũng nó bú full ba cái mã kèo ở trong trận đấu này. Và trận đấu này cũng là trận đấu mà đẩy duy nhất cho anh em vào tối ngày hôm qua. Còn nói chung là có lãi ba kèo, thế là chúng ta nghỉ thôi anh em, không cần phải chơi nhiều. Chơi nhiều rồi cuối cùng là anh em cũng đưa từ hòa cho về lỗ thôi. Đấy, nên là tốt nhất là những cái trận đấu ví dụ như là buổi tối ngày hôm nay này, rất nhiều trận đấu thì anh em chúng ta cũng nên là đầu tư một cách chậm rãi anh em nhá. Từng trận một cũng như là à, đầu tư ít trận thôi. Miễn sao mà anh em chúng ta kiếm được một ngày công là được đúng không? Và quay trở lại với video ngày hôm nay, trận đấu giữa Getafe và Real Madrid. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai anh em nhé. À, hiện tại thì uh, Real đang có một phong độ rất cao cũng như là ở uh, cái giải đấu trường châu lục, đấu trường mà quan trọng nhất của Real là cúp C1 đấy. Thì sau vòng lượt đi, sau lượt đi vòng bảng thì họ đã giành được tối đa là 9 điểm tuyệt đối anh em sau 3 trận thắng. Đấy. Trận thắng giữa uh, Celtic này rồi là RB Leipzig cũng như là trận đánh mới đây với Shakhtar Donetsk và họ cũng đã có được 3 điểm. Vì vậy nên là mình nghĩ rằng uh, sau cái ờ, lượt về thì chắc là Real Madrid cũng không quá cần quá nhiều tập trung quá nhiều vào cái đấu trường này nữa khi mà trận đấu lượt về họ sẽ lại được thi đấu với Shakhtar Donetsk, một đối thủ ưa thích của Real Madrid ở cúp C1 anh em và chắc chắn rằng Real Madrid cũng sẽ giành được 3 điểm trong trận đấu này thôi và sau 4 trận mà họ giành được 12 điểm có nghĩa là chắc suất chắc một suất anh em nhé chắc một suất đã vào ờ, cái vòng loại trực tiếp của cúp C1 năm nay rồi và tất nhiên là Real Madrid sẽ phải quay trở lại với đấu trường quốc nội đấu trường Tây Ban Nha hiện tại thì họ đang xếp thứ hai sau Barcelona bằng điểm tuy nhiên thì hiệu số lại kém hơn anh em và đội bóng mà họ đối đầu ngày hôm nay đấy là đội chủ nhà Getafe Getafe hiện tại thì đang xếp thứ 14 sau 7 vòng đấu và họ chỉ uh, có được 7 điểm thôi anh em. Ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới đến tận 15 bàn và số bàn thủng lưới chỉ bằng uh, gấp đôi, gấp đôi so với Real Madrid và số bàn thắng cũng vậy, số bàn thắng thì Real Madrid cũng đang uh, uh, gần như là gấp đôi của Getafe. Điểm qua một chút về kèo. Uh, hiện tại cái kèo handicap đang là đội khách Real Madrid chấp Getafe đấy là một trái hòa Ờ, nói cho anh em biết một chút đấy là vì sao mà lại có cái kèo một hòa như này khi mà Real Madrid là một đội bóng lớn cũng như là Getafe là một đội bóng ờ, được xét là ở mức là dưới cả tầm trung ở cái giải La Liga anh em nhá. À, đơn giản thôi vì những cái trận đấu trước đây ở quốc nội ấy thì Real Madrid họ vừa mới hòa đấy là Osasuna với tỷ số là một đều kể cả khi là Osasuna chỉ thi đấu với 10 người thôi anh em ạ. Đó. Và tất nhiên rồi Cái việc mà cái kèo chấp 1 này cũng là cái kèo mà dễ để anh em chúng ta đi này Mình sẽ nốt luôn cho anh em nhé à, Trước khi ờ, nốt cái kèo thì ờ, chúng ta sẽ điểm qua một chút về à, trên dưới tổng bàn thắng cả trận đang là 2.5 2.5 anh em 2.5 đến 2.75 và tài thể đang là 5.5 cũng như là tài góc là 9.5 à, ờ, Với những cái mã kèo này thì à, chắc là chúng ta không nên vội để đi à, Nếu mà anh em... À, À, muốn đi à, cái kèo tài trong trận đấu này thì mình nghĩ rằng anh em chúng ta nên đi luôn cái kèo tài hiệp 1 hoặc là đợi khi nào kèo tài hạ thì anh em chúng ta vào là chắc ăn nhất. À, với việc là Real Madrid họ cũng cần phải tập trung vào đấu trường uh, cúp C1 đúng không? Và đặc biệt <clears throat> đấy là gì? Real họ chỉ cần một chiến thắng thôi và cứ cách biệt không cần phải quá nhiều một bàn hoặc là hai bàn thì vẫn là một chiến thắng mà anh em đấy đúng không vì vậy nên là trận đấu này chắc là mình sẽ nốt cho anh em một cái mã kèo thôi. Đấy là mã kèo uh, Real chấp 1 uh, uh, Getafe anh em nhé. Uh, à, trước hết uh, chúng ta sẽ điểm qua một chút về đội hình đã. Hiện tại thì đội hình của Getafe đang là một đội hình 532 một đội hình phòng ngự phản công. Tất nhiên rồi, với một cái đội bóng mạnh như là Real Madrid thì ờ, hầu hết đối thủ cả dưới nào cũng phải chơi theo cái chiến thuật này thôi. Uh, một hàng công cũng khá là mạnh cũng như là chất lượng hiện tại thì đang có Rodrigo cũng như là Vinicius đang có một phong độ rất cao trong thời điểm hiện tại anh em. Tuy nhiên thì trận đấu này uh, mình đang thấy đấy là hiện tại thì Real Madrid cũng đang muốn chuyển giao uh, đội bóng trẻ hóa đội bóng anh em ạ. Vì vậy mà những trận đấu gần đây mình đang thấy đấy là Tramini, Van Vardy cũng như là Rodrigo đang được thi đấu khá là nhiều. À, tất nhiên rằng là cái việc mà Rodrigo được thi đấu quá là nhiều thì cũng phụ thuộc vào đấy là Karim Benzema đang bị chấn thương anh em. Đấy, Cabin Benzema đang bị chấn thương. Còn à, về với Getafe thì họ gần như là có một đội hình à, gần như là mạnh nhất anh em nhé và sẽ có có thể sẽ có sự trở lại của các cầu thủ như là Aram Barry này, uh, Selne Maximovic và Porto. Đấy. <clears throat> Đây sẽ là những cầu thủ mà có thể sẽ quay trở lại đội hình để bổ sung cái lực lượng của Getafe. Uh, nốt lại cho anh em đi, nốt lại trước đã. Nốt lại cho anh em đấy là đội hình Real chấp 1 anh em nhé. Đội hình Real chấp 1 và mình cũng nói luôn, đây chỉ là những cái kèo tham khảo cho anh em thôi. Và đặc biệt rằng là trước cái trận đấu này ấy sẽ là một loạt những trận đấu của ngoại hạng Anh này La Liga đúng không Serie A và League One thì tất nhiên là mình sẽ đẩy từng trận một cho anh em ở trong nhóm chẳng hạn như là nếu như mình đẩy khoảng tầm 2 đến 3 trận ăn full cả những cái trận đó thì chắc là trận đấu này mình cũng sẽ ờ, không cần phải lên kèo cho anh em nữa đấy à, cái việc mà mình phải có trách nhiệm với những anh em ở trong nhóm khi mà anh em đã theo mình rồi đấy là gì giữ cái thu nhập đều đều hàng ngày cho anh em đấy đúng không ờ, cái việc mà anh em có thể chiến thắng một cái mã kèo hay là có thể uh, uh, đi một cái trận đấu nào đấy có thể chiến thắng đấy là cái điều rất đơn giản đúng không kể cả những anh em uh, đang theo dõi trên kênh kể cả những anh em thua tha xa bờ thì chắc chắn rằng những anh em nào đã chơi bóng nhiều thì kiểu gì anh em cũng sẽ có những cái bài mà anh em chơi và đặc biệt rằng là anh em có những cái trận đấu là anh em thắng lớn đúng không? Tuy nhiên vì sao mà anh em vẫn thua lỗ là vì anh em không biết dừng lại. Đấy. Và cái đặc biệt mà khi anh em ở trong nhóm anh em cần một cái nhóm để anh em chúng ta có thể hoạt động đấy là gì à, ở trong nhóm tất cả mọi người sẽ dìu dắt nhau để có thể tiến đến cái kết quả cũng như là cái thành công sau cùng của những cái trận đấu mà anh em chúng ta đầu tư đó kiếm được à, lợi nhuận thì không phải là khó tuy nhiên giữ được lợi nhuận thì mới là một cái chuyện hoàn toàn khác anh em nhé vì vậy nên là